đây nhá là tài khoản ông có 5 triệu tôi nạp luôn vào 5 triệu cùng ông nhá ừ, tôi kéo luôn lên cho ông nhá đấy đây này phần mềm này nhìn chưa đấy thì là cái này chơi phần mềm nó cứ báo tài một bên tài bên xỉu ừ, đây tôi vào luôn tài xỉu này ván sau nó, nó sẽ bắt đầu là nó sẽ báo ừ. tài thì là đánh tài xỉu đến xỉu thì kéo cái này nhá ông vào 5 triệu tôi vào 5 triệu Đúng. Ừ thì kéo nó lên thì à, bình thường nếu mà 10 triệu kéo lên tầm khoảng nó nhân tầm khoảng 10 lần thì rơi tầm khoảng 100 triệu đổ lại thì là mình chơi mình rút được đấy okay, okay. Ừ. còn nếu ông chơi 2 triệu tôi cũng chơi 2 triệu với ông được nhưng 2 triệu 2 triệu thì nó chỉ được tầm khoảng 3 40 triệu thôi không ăn quá được nhà cái nó phát hiện đấy quay luôn cho anh em xem nhé tiện đây nhé đây là của em này thua cờ bạc thua nhiều rồi đấy giờ đến nhờ tôi kéo cái trò chơi tài xỉu cho thì bất cứ dạng trò chơi tài xỉu nào thì cái phần mềm của công ty chúng tôi đều có thể xâm nhập được vào nhà cái à, nó báo là xem nào báo gì đây đây anh em nhìn nhá nó nháy tài này nháy tài đánh tài này đặt tài nhá đặt bẻ tất tay luôn này anh luôn tất tay luôn này tài chỉ ăn được nếu nó chỉ nhân được 10 lần thôi em hiểu không đấy cái phần mềm có nghĩa là khi em chơi ví dụ em vào đây là anh em để ý nhé đây là cậu em này cậu có 5 triệu thôi còn à, công ty tôi sẽ vào cùng với cậu em này là 5 triệu nữa tổng là 10 triệu anh em nhìn chưa đấy, tổng là 10 triệu có hai người kết hợp làm ăn nhau đấy tôi có phần mềm cậu này là cậu um, có tài khoản là cậu cậu thua nhiều rồi thì cậu nhờ tôi kéo thì tôi kéo luôn cùng đấy, tôi vào luôn tiền cùng luôn anh em để ý này ừ. thì, uh, được thì anh em sẽ ăn chia theo thỏa thuận ừ. anh em nhìn tài chưa Đấy, nhìn đài chưa? Được, 4. Okay. Em lên 19 triệu 800 rồi này. Ừ, chờ chút. Chơi thì ok, anh chơi bất cứ trò nào cũng được. Thế thua nhiều chưa? Em thua nhiều rồi. Địt mẹ cờ bạc mà giờ Cắm cả xe chơi. rồi. Không chơi có không biết ông thua là đúng. Nhưng mỗi ngày trên cái tài khoản của ông thì mỗi ngày tôi chỉ kéo giúp ông được một lần thôi, ông hiểu không? Đấy hôm sau cần thì anh cứ cài đặt anh kéo nó từ xa cho. Ok anh. Ừ xỉu này nhìn chưa nó báo xỉu này thì đánh xỉu thôi phần mềm báo tai đánh tai đánh báo xỉu đánh xỉu tất con mẹ tay đi ừ, nhìn tất tay 19 triệu 800 này mỗi ngày đánh một lần nhá đấy okay. Đấy, phần mềm nó báo thực tế luôn báo tài đánh tài báo xỉu đánh xỉu cứ thế mình đánh luôn, chả có gheo gì cả nó dễ lắm thì uh, lúc nào chơi xong tí rút ra xong rồi chuyển cho anh một nửa ừ. ok anh em tí ừ. em ờ, nộp vé anh em chút tiền nữa nộp thì tôi không cần nộp nói chung là một ngày tôi nhiều khách lắm nhá hôm trước gọi điện cho anh mấy lần không được đúng không vâng anh nhìn nhiều người gọi em gọi một lần không được thì gọi hai ba lần nhá thì một ngày nó đông đông đông người đông người kéo cùng lắm đây anh em nhìn này ăn thông tiếp phát nữa này ừ. phần mềm này nó chuẩn 100 trăm không có sai được trong cái thời gian này đấy, cái công nghệ cái phần mềm nó đang xâm nhập vào cổng game nên anh em là cần mà muốn kết hợp làm ăn cùng công ty tôi ấy thì có thể liên hệ à, trực tiếp qua số điện thoại tí nữa tôi sẽ để trên màn hình ấy cho anh em xem thì anh em làm ăn mà kết hợp với công ty tôi thì cái đầu tiên ấy anh em có tài khoản nhé đấy còn cái thứ hai là anh em nhìn báo tài này đánh tiếp tất tay vào tài này nhìn nhá đặt tất tay luôn này anh em chưa 39 triệu 200 này đặt tất tay luôn phần mềm có nghe nhớ anh em nên nhớ nếu anh em nào muốn kết hợp làm ăn công ty tôi đầu tiên là anh em chơi game nào anh em phải có tài khoản là thứ nhất cái thứ hai là anh em phải có tiền tiền thì tôi thực ra tôi không cần anh em phải nhiều tiền ví dụ như anh em có 5 triệu như cậu em này cậu có 5 triệu thì công ty chúng tôi sẽ vào tiền cùng với anh em anh em hiểu có nghĩa là hai anh em cùng vào tiền cùng nhau khi chơi được xong rút ra là anh em cưa đôi đấy nó thế cho nhanh anh em dễ hiểu còn anh em nói thẳng anh em vào tiền cùng công ty chúng tôi không bao sợ anh em thua vì làm sao bản thân tôi là người vào tiền cùng anh em tôi không sợ thì thôi đấy vì anh em bỏ 5 triệu tôi cũng bỏ 5 triệu hoặc anh em bỏ 3 triệu tôi bỏ 3 triệu anh em bỏ 10 triệu tôi bỏ 10 triệu cùng anh em ừ. còn cái phần mềm của tôi nó rất là nhiều tiền anh em nên nhớ đấy ừ. anh em nhìn chưa được chưa à, tổng này lên 77 ờ, triệu 600 bao nhiêu tiền rồi này đấy và này thì cái phần mềm này ấy, khi mình vào tiền thì nó ăn được tầm khoảng tối đa rơi tầm khoảng 10 lần thì đây mình đánh thêm tầm khoảng 20 triệu nữa nhá phần mềm báo tài này đặt tiếp tài này đấy 20 triệu nữa 20 20 thôi đặt tài 20 thôi đặt quá là sợ nhà cái phát hiện ra 20 thôi anh em nhé tổng có nghĩa là mình vào tiền tổng 10 triệu thì mình đánh rơi tầm nhân tổng khoảng 10 lần đổ lại đấy ok anh hãy về về cứ thêm đánh thôi em hiểu à. không dạ. đấy mày quá cô anh gỡ gạt được ít bán nhà chưa em chưa mới cắm xe à, thôi sắp rồi mới cắm xe thì không không sao đi cứ ngày kiếm vài chục nó ok rồi nhá năm bảy chục đây mẹ đây kiếm trăm luôn đấy bỏ vốn 10 ờ, triệu mỗi anh em 5 triệu ừ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 哎呦！